Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng Số Kèo nhé Thì anh em hãy để là một lượt đăng ký kênh Tiếng Số Kèo để uh, cái kênh này nhanh chóng đạt tới cái mức uh, 1k sub nha anh em uh, Để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để làm, làm thêm nhiều cái video uh, nhận định phân tích cái trận đấu uh, hay hơn ở phía trước để cho anh em nhiều mã kèo để anh em tham khảo thêm Đấy, thì uh, bên cạnh đó anh em nhớ uh, <coughs> phía dưới anh em tìm đến cái chữ kênh anh em ấn vào cái kênh tiếng bóng đá và cho tiếng thêm một cái lượt follow cho cái kênh này nhá thì tiếng sẽ tập trung đăng thật nhiều video vào cái kênh này đấy thì uh, do hiện tại cái kênh tiếng bóng đá dù kênh là cái kênh mà mới lập đấy anh em nên uh, uh, tìm trên youtube chưa có ra đâu chưa có được đề xuất từ youtube nên nó rất là khó tìm thay vào đó anh em có thể thấy tên miền của cái kênh tiếng bóng đá này là tiếng bóng đá 68 này đó cách thứ nhất quên nói với anh em nữa cách thứ nhất để tìm được cái kênh này là anh em uh, uh, vào kênh tiếng số kèo ấn phía dưới tìm cái phần kênh là sẽ có đề xuất kênh ờ, tiếng bóng đá ngay đó còn cái cách thứ hai cách thứ hai là anh em gõ trên cái thanh tìm kiếm trên YouTube anh em gõ cái tên miền của kênh này là tiếng bóng đá 68 ghi liên tiếp không cách đấy anh em chỉ cần ghi cái tên này là anh em sẽ tìm ra cái kênh tiếng bóng đá ngay thì à, à, cũng cảm ơn cách, tất cả các anh em đã à, ủng hộ tiếng và à, xem video để lại à, like follow cũng như là ủng hộ tiếng à, về các cái video phân tích nhận định cái trận đấu thời gian qua nhé thì bù lại đó thì ngày hôm nay tiến sẽ ờ, lên cho anh em các mã kèo uh, uh, chuẩn hơn tại cái trận championship thì hiện tại thì thì tại cái giải đấu này uh, <coughs> vào cái ngày uh, khuya ngày 14 cũng như là rạng sáng ngày 15 vào lúc 2 giờ 45 này sẽ có 6 trận đấu tại championship được diễn ra thì trước mắt tại cái kênh uh, tiếng bóng đá tiến đã lên cho anh em xong được hai cái video rồi đó đầu tiên là trận đấu giữa Watford với uh, Birmingham này thứ hai là trận đấu giữa Millwall với One City đấy và tiếp theo đây tiến sẽ lựa chọn nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu uh, cùng giờ cũng tại giải đấu này đó chính là Red Bull với wbg thì cái trận đấu này cũng là cái trận đấu uh, uh, cuối cùng mà tiến nhận định cho anh em tại cái giải championship ở uh, ở cái vòng đấu này đấy thì uh, <coughs> các cái trận đấu còn lại tiến cũng sẽ đều lên đầy đủ các mã kèo cho anh em trên nhóm tham khảo đấy nếu mà anh em muốn nhận thêm nhiều mã kèo cũng như ở các giải đấu khác thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram uh, Tiến có để phía dưới cái màn hình ở video này đó Tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em nên anh em muốn lấy đầy đủ các mã kèo một cách mà chuẩn nhất thì uh, uh, anh em cứ liên hệ cho Tiến nha còn cái điều kiện mà để vào nhóm của Tiến thì uh, rất là đơn giản thôi chỉ cần anh em có một cái số vốn ít nhất là từ 1 đến 2 củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với Tiến ok chỉ cần anh em đáp ứng được hai cái điều kiện đó thì uh, Tiến sẽ lập tức đưa anh em vào nhóm và nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí sẽ không thu lọc lá gì từ anh em hết đấy không thu một đồng phí một đồng lọc lá nào hết ok cho anh em thì à, thì à, anh em nhớ nhá nhóm của tiến là không thu phí lọc lá gì hết đấy nên anh em mà đang xa bờ đang thu tha thật sự mà à, muốn gỡ gạt muốn kiếm cơm gạo lại một cách mà cũng như là đầu tư vào bóng đá mà hiệu quả nhất ấy thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến nha chỉ cần có số vốn một hai củ trở lên và có một cái trang và chơi cùng trang với nhóm của tiến ok thì thì chỉ cần vậy thôi thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm không lấy phí gì hết thì à, à, vì sao mà tiến kêu anh em có vốn mà phải củ trở lên thứ nhất đây tiến sẽ cho anh em xem luôn về cái tỷ lệ kèo của cái cặp đấu này đây trước khi xem tỷ lệ kèo này tiến sẽ phân tích cho anh em nè vì sao mà tiến kêu anh em vào cái số vốn mà một hai củ trở lên thứ nhất ấy là anh em có cái số vốn đó tiến mới dễ dàng uh, phân chia cho anh em cái số vốn ra để cho anh em uh, Ờ, vào cái mã kèo cũng như là chích ra một cái số vốn khác để dằn lại cái mã tỷ số cũng như là kèo thẻ kèo gung giữa chặn đấy anh em chơi theo cái cách đó là mới tránh được cái việc mà thua tha cũng như là là thua lỗ trong trong cái uh, việc mà chơi cá độ bánh bóng bánh bóng này đấy ví dụ như cái mã kèo này nếu mà anh em đầu tư vào mã kèo đội chủ nhà lách bull là anh em có một củ đi thì tiến sẽ kêu anh em đầu tư vào đội chủ nhà lách bull là à, số vốn là 800k thôi anh em sẽ đầu tư vào lách bull 800k còn lại 200 thì tiến sẽ kêu anh em dằn thêm cái mã kèo tỷ số đó chơi như vậy thì thì nó sẽ có lãi và uh, sẽ hạn chế cái việc mà thua lỗ nhiều hơn đó còn uh, <clears throat> về cái mã kèo hiện tại ấy thì uh, tiến sẽ cho anh em xem qua các cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thời điểm hiện tại này đây uh, Lách Bull nhà cái đã đánh giá trận đấu này là là hai đội khá đồng đều nha nha nhau nha anh em đây Lách Bull đội chủ nhà với à, mức kèo đồng và bỏ 1 ăn 0.92 còn WBG là đội khách với cái mã kèo là bỏ 1 ăn đủ đấy thì hai đội bóng này không chênh lệch nhau quá nhiều đối với cái mã kèo này đấy ngoài ra còn có mã kèo chấp của Red Bull dành cho WBG cũng như là mã kèo chấp của WBG 0.25 dành cho Red Bull đó rất là nhiều mã kèo luôn bên cạnh đó còn có mã kèo à, tài xỉu hai hòa 2.25 rồi hai trái gửi cái chặn này đấy rồi tài xỉu hiệp 1 hiệp 2 rồi à, cược chấp hiệp 1 hiệp 2 tỷ số này nọ các kiểu rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn khi mà chơi trên trang đấy thì do tiếng nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm khá là sớm uh, gần như là trước một ngày luôn đấy anh em nên còn rất là nhiều mã kèo mà mà mà nhà cái chưa có đưa lên trang này đấy nhưng mà hiện tại với tất cả các mã kèo này tiến sẽ uh, uh, lựa chọn và đưa ra cái mã kèo phù hợp nhất cho anh em uh, tham khảo nếu mà hợp ý anh em vào còn trước giờ bóng lăn tầm 3 đến 4 tiếng ấy thì thì chắc chắn là nhà cái sẽ đưa rất là nhiều mã kèo lên trang này cho anh em chơi cũng như là kèo thẻ kèo góc rồi kèo tỷ số kèo cả hai đội ghi bàn rất rất là nhiều mã kèo luôn đấy thì à, vì sao mà mà mà tiếng khi nãy có kêu anh em chơi cùng trang với tiếng khi mà vào nhóm đấy thì anh em anh em thấy cái việc mà có lợi khi chơi trên trang không không bị uh, uh, mắc like mất phí nè thay vào đó là có thể uh, kiểm soát được các cái mã kèo cũng như là là Ờ, có thể ờ, vào kèo giữa chặn này mà không bị mất bay mất phí đánh bao nhiêu ăn bao nhiêu đấy mà chơi cũng chẳng ai biết nữa không có phiền tới ai đó đúng không anh em còn anh em chơi bóng ngoài qua thò vừa bị mất like mất phí mà còn không được vào các cái mắc kèo mà anh em thích nữa đó còn dính líu nhiều cái vấn đề khác mà liên quan đến ờ, pháp luật này nọ nữa rất là phức tạp luôn đó <clears throat> anh em thấy không anh em thua thì em anh em là người chịu thiệt thằng, thằng mấy thằng thầu thằng cái này nọ tụi nó không có mắc cái gì hết đấy còn anh em mà thắng ấy, thì mấy hàng đó nó lại à, cắn được ờ, một số vốn một số like từ anh em đó anh em chơi như vậy thì kiểu như là mất tiền ngu thôi chứ đâu có được cái gì đâu đúng không đó cũng như là cái việc mà dạo gần đây có nhiều cái tình trạng mà mua kèo bán kèo mua tiếp này nọ các kiểu anh em thì nói thật với anh em chứ là bóng đá này là không có ai mà biết chiếu được kết quả hết đó không có ai biết chiếu được cái kết quả hết đâu dù cho mà mà à, có nhiều người nói can thiệp à, can thiệp của mafia này nọ các kiểu nhưng mà à, làm gì mà biết chiếu được kết quả được đúng không anh em chứ ở đó mà mua kèo bán kèo nếu như mà tụi nó biết thì tụi nó tự đầu tư rồi tụi nó tự kiếm lãi lãi chồng lãi rồi cần gì phải bán cho anh em lấy ba cái đồng bạc lẻ nó làm gì đúng không à, đừng có để mất tiền ngu do vô dính vô mấy cái thằng đó nữa đấy <clears throat> tụi nó chỉ muốn lừa đảo anh em thôi tốt nhất là anh em cứ nên chơi qua trang và muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất cũng như là là đang thua tha sao bờ muốn gỡ gạt thì cứ ờ, muốn vào nhóm của tiến muốn đồng hành với Tiến thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram Tiến có để phía dưới màn hình ở góc video này đấy anh em nhớ nhé thì à, cái điều kiện để vào nhóm cũng như là nhóm hoàn toàn miễn phí thì Tiến đã nói rõ với anh em rồi Ok còn với cái mã kèo hiện tại thì Tiến trước khi mà chốt cho anh em cái tỷ lệ kèo mà Tiến đã đưa ra thì à, anh em hãy cùng Tiến đi phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu này nha đây thì uh, <coughs> uh, trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng của hai cái thằng này đây thì chủ nhà Blackpool đang nằm ở cái nhóm nguy hiểm khi mà có được 32 điểm xếp ở vị trí thứ 22. Đặc biệt là là cái giải đấu này anh em xem này, ba đội đứng cuối bảng xếp hạng nhóm cầm đèn đỏ đều ờ, bằng điểm với nhau. Đều có được 32 điểm. Đó, nhưng mà Blackpool ship hơn cái thằng ờ, Huddersfield này cũng như là thằng Wigan là do là hơn cái hiệu số ờ, bàn thắng. Đấy, nhưng mà chênh lệch không nhiều đâu anh em. Đó, chỉ cần một trận hòa hay một trận thắng thôi là là cái cái này nó sẽ biến đổi rất là nhiều biến động rất là nhiều trên cái bảng xếp hạng này đấy nhưng mà hiện tại nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thể thấy cái thằng Red Bull này hoàn toàn còn cơ hội để thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm khi mà cái vị trí gần nhất là cái thằng cách đít cái vị trí an toàn gần nhất ở 21 này cách đít chỉ mới có được 38 điểm mà thôi đấy thì phía trước còn đến uh, ờ, 10 ờ, vòng đấu nữa đấy 10 vòng đấu nữa là đủ để cho Red Bull có thể uh, uh, tránh xa cái bảng uh, cái cái nhóm nguy hiểm này nếu như mà Red Bull làm tốt ở những trận đấu sắp tới ok cho anh em đấy thì à, chỉ cách biệt 6 điểm thôi Red Bull mà chỉ có cần được hai chiến thắng hoặc ba chiến thắng thôi là mọi cái cái cái biến động này chắc chắn sẽ thay đổi liền đó đúng không anh em mọi cơ hội vẫn còn với Red Bull nhé còn về cái đội à, khách WBG thì à, đang có được 42 điểm sau uh, 36 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 19 thì cái vị trí hiện tại của WBG bỏ xa cái thằng Red Bull cũng như là cái nhóm cầm đèn đỏ đến 10 điểm cách biệt một cái vị trí mà khá an toàn để cho cái thằng WBG này uh, giữ một cái sức uh, tham dự lại cái cái cái giải championship vào mùa sau đấy thì anh em thấy tiếng nói đúng không thì à, nếu mà như mà mà cái thằng WBG này mà cho dù mà có thách thế trong có thua hay là có mất điểm trong trận đấu này thì WBG vẫn còn nguyên cái cơ hội để để giữ uh, vững cái sức uh, tham dự championship vào mùa sau đấy nói chung cái chung là cái trận đấu uh, hiện tại thì cái mục tiêu mà kiếm điểm của cái đằng uh, lách bull này thì uh, thì nó là uh, mục tiêu của nó là đặt ra là nhiều hơn so với thằng QBG đấy vì thằng lách bull nói thật là nó rất đang rất là cần điểm số để thoát khỏi cái nhóm cầm đèn đỏ này đấy còn Weberger thì đang có một cái vị trí rất là vững rồi và cái phong độ của hai đội bóng này hiện tại cũng ờ, khá đồng đều nhau nha anh em à, không chênh lệch gì mấy đâu khi mà anh em xem này chủ nhà uh, uh, Blackpool đã ờ, chỉ có được một chiến thắng trước thằng Tot ở ờ, năm vòng đấu trước thôi còn lại là có đến 3 ờ, trận hòa và phải nhận đến 6 thất bại sau 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó nói trên mọi đấu trường vậy thôi nhưng mà đội bóng này chỉ phải thất bại trước Southampton tại FA Cup với tỷ số 21 nè còn lại chín trận đấu kia thì thì hoàn toàn là nằm ở trên giải Championship này đấy còn về đội khách uh, QPG cũng có một cái phong độ phải nói là khá là tệ luôn em khi mà cái thằng này trải qua 10 trận gần nhất chỉ có được 3 trận hòa 6 trận thua và chỉ có một một chiến thắng mà thôi đấy và trước khi mà à, mà cái thằng wbg này giành cái chiến thắng 1-0 gần nhất trước Watford trên sân nhà thì anh em có thể thấy đấy thằng wbg trải qua cái chuỗi là 9 trận liên tiếp à, không biết mùi chiến thắng trong đó là có 5 trận thua liên tiếp luôn nè đó một cái kết quả phải nói là rất là tệ luôn thì những cái cái cái cái kết quả này à, đã khiến cho thằng WBG này đứng yên ở cái vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng đấy nếu mà WBG làm à, tốt hơn ở giai đoạn lượt về này thì chắc chắn là cái vị trí hiện tại của WBG rất là cao trên bảng xếp hạng rồi chứ không phải là nằm ở vị trí mà áp chót như hiện tại đâu đó và với cái phong độ ờ, khá là ngang nhau nhưng mà à, có một điều nghiêng về phía Red Bull nghiêng tiếng này thấy nghiêng về phía Red Bull là cái điều ở chỗ là trên sân nhà Red Bull đang bất bại liên tiếp 4 trận đấy anh em nhớ nhé đang bất bại liên tiếp 4 trận với ba hòa và một chiến thắng dành cho Red Bull trên sân nhà còn à, đang có cái phong độ à, sân khách phải nói là rất là tệ khi mà có à, chỉ có hai trận hòa và phải nhận đến 3 thất bại sau năm vòng đấu gần nhất trên sân khách đấy thì xét về cái thành tích sân nhà sân khách à, trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái à, về cái à, lịch sử đối đầu của hai đội bóng này đây thì tại cúp liên đoàn Anh vào ờ, tháng 9 năm 2018 thì Red Bull cũng đã hạ QBG ở tại cúp liên đoàn Anh với tỷ số 2-0 đó thì ờ, mới đây nhất từ năm 21 trở đây ở ba trận đấu gần nhất thì hai đội bóng này khá là ngang cơ nhau khi mà lần lượt Red Bull có được một chiến thắng trước QBG QBG cũng có một chiến thắng trước Red Bull và cùng với đó là một trận hòa ở ba trận đấu đầu nhau gần nhất đấy riêng ở mùa giải championship uh, năm nay đấy anh em thì thì ở, ở trận lượt đi giữa hai đội thì Red Bull bất ngờ để giành chiến thắng ngay trên sân nhà của thằng QPG này đấy và quay lại với cái trận uh, uh, lượt về này với cái lợi thế mà thi đấu tốt trên sân nhà cũng như là là cái phong độ khá tệ khi mà thằng QPG này phải làm khách thì uh, với cái thêm cái việc là cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra là mã kèo đồng thì tiến hoàn toàn hoàn toàn luôn nha anh em là nghiêng về cái thằng Lách Bull đây thì tiến sẽ chốt cho anh em uh, mã kèo mà tiến chọn đây tiến đặc biệt là chốt cái thằng Blackpool với mã kèo đồng này đó ok cho anh em nếu mà anh em mà thấy trùng máu với tiếng thì anh em cứ vào cái mã kèo này đấy một mã kèo duy nhất mà tiếng uh, ờ, cho anh em tham khảo trong cái video này chính là cái mã kèo uh, Blackpool uh, bỏ một ăn 0.92 với mã kèo đồng đấy anh em nhớ nha thì uh, còn những cái mã kèo khác cũng như là những cái thông tin trước chặn khi mà mà có đội hình chính thức này cũng như là những cái tình hình lực lượng mà quan trọng thiếu cầu thủ nào ra sân với cầu thủ nào sơ đồ nào đấy và và thi đấu với à, tấn công hay phòng thủ thì trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng có thể là nửa tiếng nha anh em à, khi mà có những thông tin chính thức tiếng soi kỹ càng lại các kiểu về cầu thủ cũng như đội hình ra sân đó và huấn luyện viên sẽ chơi với sơ đồ nào các kiểu nếu như mà có sự thay đổi lớn về cái tình hình lực lượng cũng như là về cái sơ đồ thì tiến sẽ lập tức đẩy các mã kèo khác lên trên nhóm cho anh em thay đổi liền đấy chơi như tiếng như vậy khi mà biết được những cái thông tin lực lượng này nọ thì mới có lãi dành cho anh em đúng không anh em chứ anh em đừng có chơi theo cái kiểu mà hên xui may gũi thấy cái độ mạnh là vào thấy độ chủ nhà là vào hay là thấy độ chấp cao quá nghĩ là ăn là sẽ vào chơi theo kiểu đó là chơi theo kiểu hên xui may gũi tỷ lệ thắng 50 50 thôi đó nói thẳng là như vậy nha anh em đấy còn nếu mà anh em thật sự mà đang thua tha sao bờ tiếng nhắc lại một lần nữa nha đang thật sự thua tha sao bờ hoặc là những anh em nào mà thật sự đam mê bóng đá muốn đầu tư vào bóng đá một cách hiệu quả nhất cũng như là uh, có nhiều kinh nghiệm về bóng đá nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín đấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo đó tiến sẽ uh, uh, đưa tất cả anh em vào nhóm và sẽ không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đó ok cho anh em bởi vậy nếu như mà anh em uh, thật sự muốn vào nhóm của tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến nha chỉ rằng đáp ứng đủ hai cái yêu cầu mà tiến đã đưa ra từ đầu video thôi thứ nhất có số 4 từ một hai cũ trở lên thứ hai là phải uh, uh, chơi cùng trang với tiến đấy thì chỉ có hai điều kiện thôi là tất cả sẽ được vào nhóm của tiến miễn phí đó với cái việc vào nhóm thì anh em biết rồi à, vừa anh em mình vừa chia sẻ kinh nghiệm với nhau này đấy rồi cùng uh, tiến bước ở những cái trận đấu sắp tới cũng như là là có một cái sân chơi một cái trang chơi uy tín để không phải bị mất like mất uh, mất phí gì hết để không phải bị mấy thằng mấy thằng ở ngoài mấy thằng cầu mấy thằng cò này nọ rồi nó ăn trên đầu trên cổ mình đó tụi nó tụi tụi nó mà chơi làm cái gì tốt nhất là cái chơi trên trang thôi nhớ nha anh em Ok thì cái video này cũng dài rồi à, Tiến cũng uh, xin kết thúc video tại đây nha Nếu mà anh em yêu, yêu quý Tiến ấy, hãy thể hiện một cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh Tiến Bóng Đá à, Cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh uh, Tiến Sao Kèo à, Để Tiến có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video phân tích các trận đấu sắp tới cho anh em theo dõi nha Đấy à, và cái kênh uh, à, tiếng bóng đá này thì thì tiến đã nói từ đầu rồi là nếu như mà anh em tìm không được cái kênh tiến bóng đá do tiến mới lập chưa có được đề xuất của youtube ấy thì anh em cứ gõ cái uh, trên thanh công cụ là tiếng bóng đá 68 ghi liên tiếp không cách là sẽ ra kênh nha anh em còn cách thứ hai để tìm ra được cái kênh này đó chính là vào cái kênh tiếng số kèo và tìm đến cái phần kênh ở phía dưới uh, uh, cái biểu tượng này đó anh em chỉ cần ấn vào là sẽ ra được cái kênh của tiếng nha ok thì uh, tiếng cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em uh, uh, uh, chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư